Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trong những video trước đây, các bạn đã cùng chúng tôi đến với thủ đô Hà Nội để ngắm nhìn và theo dõi những thay đổi của thủ đô trong những năm gần đây về hạ tầng giao thông. Có thể nói, nhờ hệ thống giao thông được đầu tư, diện mạo của Hà Nội đã thay đổi rất nhiều. Cùng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước. Và tất nhiên, hệ thống giao thông cũng đã được đầu tư bài bản –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 tới năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh kết nối với các tỉnh có 6 tuyến cao tốc với chiều dài 310 km. Nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành được hai đường là thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khai thác vào năm 2010 và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây năm 2015 đang quá tải. Các tuyến còn lại khá ỉ ạch, cụ thể là dài 57,8 km cao tốc Bến Lức – Long Thành, khởi công từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa về đích. Còn tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu 1 thuộc tỉnh Bình Dương, Trơn Thành – Bình Phước mới được giao cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu triển khai. Riêng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài – Tây Ninh đang được thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch khởi công vào năm 2023 và hoàn thành vào năm 2026. Theo đó, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, dài khoảng 50 km. Điểm đầu giao vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối ở khu kinh tế Mộc Bài, Tây Ninh. Theo quy hoạch, mặt cắt ngang đoạn qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh gồm có 8 làn xe, đoạn còn lại thuộc Tây Ninh có 6 làn xe. Chiều dài toàn tuyến là khoảng 50 km, trong đó đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh khoảng 23,7 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh là khoảng 26,3 km. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2022 đến năm 2027. Dự án với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là khoảng 16.729 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư, hợp tác hợp đồng BOT. Theo đó, nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT, nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường – giải phóng mặt bằng từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Dự kiến, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tham gia là 5.936 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn là 18 năm một tháng. Tuyến đường khi khai thác giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tăng năng lực khai thác tuyến liên vận quốc tế nối thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia. Đồng thời, công trình cũng phá thế độc đạo của quốc lộ 22 đang quá tải. Tuyến đường tiếp theo dự kiến sẽ thay đổi diện mạo thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 3. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh có 3 tuyến vành đai với tổng chiều dài khoảng 356 km, nhưng đến nay mới chỉ đưa vào khai thác được khoảng 71 km, đạt chưa đến 20%. Việc đầu tư thiếu đồng bộ hệ thống vành đai như hiện nay đã trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. Trong đó, đường vành đai ba là quan trọng nhất, bởi làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải tỏa các luồng xe quá cảnh, giảm tải các tuyến đường nội đô và cải thiện tình trạng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường còn mang vai trò chiến lược trong quá trình hình thành mạng lưới giao thông liên kết các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. Tuy nhiên, được quy hoạch từ năm 2011, với tổng chiều dài hơn 90 km. Vành đai 3 đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Sau 11 năm toàn tuyến mới có 15 km đi qua Bình Dương hoàn thành và đưa vào khai thác. Giai đoạn 1 Đường vành đai 3 làm trước 4 làn cao tốc trên chiều dài hơn 76 km. Cùng đường song hành hai bên Dự án có hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương với tổng mức đầu tư là hơn 75.000 tỷ đồng, dài 76 km. Đây là công trình giao thông quan trọng, mang tính chất liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. Dự kiến, dự án khởi công vào tháng 6 năm 2023, thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 và thông xe toàn tuyến trong năm 2026. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tuyến metro số 2. Theo quy hoạch, tổng chiều dài toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 220 km với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đô la Mỹ, gồm có 8 tuyến trung tâm và vành khuyên kết nối các trung tâm chính của thành phố, 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường một dày. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai tuyến metro số 1, Bến Thành Suối Tiên, tuyến metro số 2 biến thành Tham Lương, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tuyến metro số 5, giai đoạn 1, ngã tư Bài Hiền, cầu Sài Gòn và kêu gọi xúc tiến đầu tư các tuyến còn lại. Trong đó, tuyến metro số 2 được đánh giá là một trong các tuyến quan trọng nhất – Dự án kết nối các tuyến đường sắt đô thị số 1 và tương lai là tuyến số 5, 3B và 4, 6. Nhà ga Metro số 2 tại Quẹo sẽ kết nối với tuyến số 6, tạo thành hệ thống đường sắt đô thị thuận lợi trung chuyển hành khách dọc theo trục Đông Tây vào trung tâm thành phố, góp phần quan trọng trong việc giảm tình trạng ủn tắc, tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến. Tuyến metro này có tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, dài hơn 11 km với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao. Theo kế hoạch, thì trong năm 2022 vừa qua, dự án sẽ phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công hạng mục di rời hạ tầng kỹ thuật vào quý 2. Giai đoạn 2023-2024, lựa chọn nhà thầu thi công. Giai đoạn 2025-2030, tổ chức thi công và đưa vào vận hành khai thác. Nhưng hiện tại, sau 12 năm được duyệt, Metro số 2 chưa thể khởi công, nguy cơ chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng cuộc sống nhiều hộ dân dọc tuyến đường đã giao đất cho dự án. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Tổng chiều dài tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ dài khoảng 135 km. Đoạn dài nhất đi qua Tiền Giang là hơn 61 km, gần 34 km đi qua Vĩnh Long. Đoạn qua Long An dài gần 28 km, 6,5 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh và đoạn qua Cần Thơ dài 5,5 km. Điểm đầu của tuyến là ga Tân Kiên thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và điểm cuối là ga Cái Răng thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dự án được đề xuất sử dụng đường sắt đồi khổ 1.435mm dành cho đường sắt cao tốc phổ biến trên thế giới. Tàu chở khách chạy 200 km h tàu hàng 150 km h Ước tính tổng mức đầu tư dự án là khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Khi hoàn thành, nhà đầu tư khai thác 25 năm để hoàn vốn, sau đó chuyển giao cho Bộ Giao thông Vận tải. Tuyến đường khi đưa vào khai thác ước tính thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ là khoảng 45 phút, thay vì 5-6 giờ như hiện nay. Ngoài ra, tuyến giúp tăng năng lực giao thương hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long, phát triển kinh tế xã hội vùng. Hiện Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hồ Chí Minh đang giao cho Ban Quản lý Dự án Đường sắt tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với dự án cầu Cần Giờ dự án cầu Cần Giờ, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, sẽ được đầu tư theo hình thức BOT, tức là xây dựng, kinh doanh và chuyển giao. Cầu bắc qua sông Xoài Rạp, nối huyện Cần Giờ qua nhà bè vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 6 năm, Thủ tướng đồng ý giao Bộ Giao thông Vận tải giả soát, bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020. thành phố sau đó tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế cầu. Trong 17 phương án thiết kế đưa ra, cầu có kiến trúc dây văng một trụ tháp hình cây đước, đặc trưng của Cần Giờ được chọn. Theo phương án này, cầu Cần Giờ dài 3,4 km, có 4 làn xe, điểm đầu dự án tại nút giao đường 15B với đường số 2 huyện Nhà Bè. Điểm cuối kết nối đường Rừng Xác cách biến phà Bình Khánh gần 2 km tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.